CCM ở Hoa Kỳ. Rồi tôi cũng được vui mừng khi hôm qua nghe uh, ờ, thình và thấy uh, ờ, sang uh, Thụy Sĩ. Và hôm nay với nhau chúng ta đi chơi ở chỗ này, một chỗ đẹp lắm, là quê hương của cha. Uh, I don't know what I have still to say, but I wish to all of you Uh, very, a very good year, especially a very good year of St. John Bosco. Very fine, very nice celebrations together with all our past superiors. Because I am not a superior, I was a small cleric when I came to Vietnam with Father Massimino, with Father Pace, with Father, I don't know, Father Tsang, with Father Meissen, with uh, with the Thai uh, Maya eh? and the, all the other ones. Bây giờ thì cha không có, không ở nước Thụy Sĩ nữa. Thì bây giờ thì phải đi làm truyền uh, giáo ờ, sang uh, ờ, Mỹ, ờ, sang Phi Châu, nước Gabon. đó chúng ta có một công thể nhỏ nhỏ, công thể Silesia và cũng có một công thể Silesia của bà sơ Silesia. Cũng có một đức cha Silesia là một người Phi Châu. Ờ, hôm nay thì tôi ở đây vì thì sang ờ, nước Thụy Sĩ để, để định nghĩ một chút. Trong tháng trước thì tôi cũng có hạnh phúc gặp nhiều cha và nhiều thầy ở Roma, bốn chúc cha, bốn chục chúc ờ, cha uh, Silesia thì chúng ta đi đi học đi học chúng ta là người già như vậy phải đi học tất cả những người đó là người chuyển giao và chúng ta cũng có thể cũng được gặp nhau ờ, bốn uh, chục cha mà từ 32 quốc gia khác nhau Yes, here we are not in Dalat, but in Arba. And uh, but you see, it's for this reason that I liked to live in Dalat. because uh, the Lat was also beautiful. I lived always in the mountain. And here is perhaps the origin of my vocation by the Salesians. Here I passed many weekends and many uh, summers holiday. And this house was also the origin of some uh, vocations. The house, the principal house of the Salesians here was down in the valley, but here is the vacation house. When I came back from Vietnam, I saw that this house, where I lived many uh, summers, was abandoned. So instead of uh, doing something in the principal house there in the valley down, I uh, arranged to put this house anew with the help of the family and afterwards of the uh, confreres and of young people. And here now I could just say in every time of the life we have to begin again chúng ta phải bắt đầu lại eh? hôm nay ở đây hôm nay ngày mai ngày kia và đặc biệt một người Malaysia thì luôn phải biết bắt đầu lại eh? uh, tôi đã bắt đầu ở đây sau đó đi bắt đầu ở Hong Kong sau đó đi bắt đầu không biết ở Pháp sau đó sang Ý và sau đó ở Việt Nam sau đó thì lại Ý lại uh, ờ, Sion lại uh, nước uh, Phi Châu vì thế thì tôi cũng được sung, uh, sung sướng vì thì tôi có thể ở đây một chút với ờ, anh chị em và ờ, mấy bạn của tôi uh, từ Hoa Kỳ tới đây. Và tôi cảm ơn anh chị em và chúc mừng anh chị em một năm vui vẻ trong thành Joan Bosco. Goodbye. <laughs> Nam Tư Yugoslavia thăm Sen vào ngày 15 tháng 6. Sau bao năm xa cách, nỗi vui mừng, hân hoan chợt năm dài trên má. Bàn tay gầy guộc ôm lấy chúng tôi, ấp ủ trong yêu thương chất ngất. cho được quan hơn không ờ. như khi, như con phải ở chuột vậy thế thì chúng ta có ở đây thì có theology dạ. có cái gì khác cho đây dạ. còn dưới này là gì cha ở đây thì trước chúng ta ở đây có thể được ờ, ờ, Sân đá banh nay đã trở thành sân banh công cộng Trường kỹ thuật trở thành xưởng làm áo mayo của chính phủ. bây giờ thì không phải chủ yếu. À, Lấy hết. Lấy hết à. Lấy hết. Lấy hết. Đều gặp người Việt Nam ở đây không có một ai nói cho Việt Nam không có phải thì là <laughs> việc em chị anh, anh kia không. đem phim này về cho cựu học viên ở California coi à, California, je, je, je la moitié moi spécialiste. تابت سنتين شوف لا تا ما أنت làm lễ mỹ sở đầu tiên sau làm cho bệnh trình tỷ bây giờ thì đã già rồi nha <laughs> cha Det finner jeg jo ikke leget. Det er godt jeg ser om lappen av. Jeg nok går ikke at jeg er tørt. Lam. Xem. Bây giờ ai ở cha? Dạ, bây giờ thì của chính phủ. Của chính phủ. Chính phủ. Ngài cũng không quên đưa chúng tôi đi thăm khu nhà. Nay, chính phủ đã dùng cơ sở đó cho thuê và cha Mai Sen từ phòng ngủ hiện tại có thể nhìn sang bên kia để hồi tưởng lại những gì đã xảy ra sau khi năm Tư theo chế độ xã hội chủ nghĩa. Dạ, dạ, ngủ Pozycji het Zwy... My... My... My tit. My tit. Tit, tit, tit, tit, tit, tit, eh, eh, tit, tit, heel, til, til, tit, eh, tit, Ban, ban, ban, ban, ban, til, ban, Chantal. Daar beten. Al ah, keer kom het beten gaat. Al dit ik al moet beten gaat. بدأت لقي دي لقي šabat. V, od, odkud so pa prišli? Iz, iz Amerike. Ja? Ampak so, so pa Vietnamci. Vietnam. No. Ja, ja, ja, so se vidi. Vajti badel, badel, eh, badel vijek Salesijan Aldej. Eh, eh, tam me, tam me, tam, tam me bej čok. 117 năm trước. Các anh em yêu mến của cha, cha muốn nói các anh em vài lời dịp các anh em học hỏi ở Hoa Kỳ để mật lễ của Thánh Don Bosco ở Hoa Kỳ một cách long trọng lắm. Cha cũng muốn cho mỗi một người đặt tay để ờ, cho các anh em tổ một lòng mến của các anh em ở ờ, ở đây Ừ, vì ừ, để thêm ít nhiều vui vẻ ừ, của cha về việc mệnh lễ này cho muốn cho các anh em bắt tay và muốn cho các anh em nói vài lời của, của cha không phải nói các uh, Ờ, bạn tiền Việt Nam rất giỏi về trà rót quá nhưng mà cha Kim chỉ muốn nói bạn lòng cha ờ, vì lòng cha thì mến các con rất nhiều lắm và luôn luôn có nhớ các con ờ, và muốn mừng cho các con hạnh phúc và muốn cho các con chúc chúc vui vẻ trong thánh Don Bosco luôn mãi eh, để các anh em được ở Mỹ eh, sống theo ý nghĩa của thánh Juan Bosco cha thích đến Mỹ để chia vui vẻ về các anh em ở, ở đây nhưng mà ờ, cha là ốm malad cha già rồi không đi được và bác sĩ ờ, và ờ, các đứa mẹ trên của tôi không có cho tôi phép đi Mỹ vì thế cha không không đi được cha muốn đi mà không đi được vì vì thế bây giờ thì, thì ờ, kính ờ, trọng các ờ, anh chị em ở đây và cũng ở đây có cha Mario, cha Massimino, cha Chan cũng một một cha kính kính trọng các các cha đó và ừ, chúc cho ừ, các cha đó để ừ, để, để phép lại các anh chị em là đại diện của của cha để phép lại các anh chị em để để Đức Mẹ Maria phép lại và để Đức Mẹ Maria giúp để các ờ, anh chị em được luôn luôn gìn giữ tinh thần của Thánh Đạo Moscow ừ, ừ, để luôn luôn vui vẻ trong Chúa và để có một kết quả rất tốt ở ừ, đời sống của các anh chị em ở Hoa Kỳ đó để tiếp tục đổi súng Salesian, đổi súng của Thanh Đô Moscow, đổi, đổi Thanh Thiên rất tốt đẹp ở Lợi và để một kết quả rất tốt. cho bây giờ thì không có được làm cái gì hết, chỉ là cầu nguyện cho các ờ, anh chị em ở đây ờ, và ừ, xin ờ, ờ, các anh chị em cầu nguyện cho cha vì cha đã già sắp sửa chết để chúng ờ, ta được một ngày kia hợp nhau ở thiên đàng với với Don Bosco và với Đức Mẹ Maria ở thiên đàng như vậy cha một lần nữa ở đây thì cha phép lãnh các anh chị em nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Sáng hôm sau, cha Mai Sen cũng không quên làm lễ tạ ơn Thiên Chúa đã đem chúng tôi đến Nam Tư bình an. Đồng thời trong thánh lễ, Ngài cũng không quên mừng các thánh tử đạo Việt Nam và cầu nguyện cho các cựu học viên ở Hoa Kỳ cũng như ở Việt Nam cách riêng. Đây là những hình ảnh ngày Jamai Sen bắt đầu sứ mệnh truyền giáo, những công lao qua bàn tay Thiên Chúa, cha đã xây dựng và đóng góp một phần không nhỏ cho giáo hội Việt Nam. những hình ảnh thân yêu của nhà dòng ở Thủ Đức, Đà Lạt, Trạm Hành, Gò Vấp và những thương yêu kỷ niệm mà mỗi người cựu học viên có lẽ sẽ ôm ấp trong tim như kỷ vật quý báu mà Chúa đã ban tặng cho mỗi người chúng ta. tôi từ dã người cha yêu lên đường đi Roma dự lễ phong thánh. Thật là một vinh dự, một hồng ân lớn lao Thiên Chúa đã dành cho dân tộc Việt Nam. Chúng tôi lại được hân hạnh gặp các linh mục Phan Đình Cho, Phạm Hoàng Bá, Nguyễn Hữu Quảng, Hoàng Xuân Viện và Nguyễn Hoài Trương.